Xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá ca xoay kèo à, Trước khi đi đến với phần nhận định cũng như là soi kèo cho anh em cái trận đấu hấp dẫn vào dạng sáng ngày mai giữa Atletico Madrid và Real Madrid ấy, Thì mình à, một lần nữa chúc mừng tất cả những anh em ở trên kênh cũng như là những anh em ở trong nhóm Ngày hôm qua thì anh em ở trên kênh chúng ta cũng đã hút chọn 6 cái mã kèo ở hai cái trận đấu mà mình đã đẩy cho anh em Trận đấu giữa Newcastle và Bournemouth Anh em chúng ta húp 4 kèo và trận đấu giữa Barcelona và Eche anh em chúng ta húp hai kèo anh em à, còn ở trong nhóm thì anh em ở trong nhóm còn húp được thêm 7 cái mã kèo ở hai trận đấu ở ngoại hạng Anh nữa đấy là trận đấu giữa Manchester City và Wolves cũng như là trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Leicester City anh em tổng cộng thì ngày hôm qua trong nhóm chúng ta cũng đã húp được 13 mã kèo đấy một lần nữa thì chúc mừng tất cả những anh em nhé À, và anh em nào mà thật sự muốn kiếm tiền từ bóng đá cũng như là muốn đầu tư bóng đá thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram. Mình à, sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là cho anh em chỉ cho anh em cái cách để anh em chúng ta chơi bóng cũng như là để anh em vào nhóm và ngồi chung một con thuyền của à, tất cả những cái bet thủ trong nhóm nhá. Còn bây giờ thì à, đến với phần chính của ngày hôm nay. Trận đấu giữa Atlético Madrid và Real Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày mai ngày 19 tháng 9 anh em. Trận đấu này thì à, Real Madrid sẽ đi làm khách trên sân của Atlético nhé. À, xét một chút về cái mặt lực lượng thì uh, à, Atlético hiện tại họ đang thiếu khá là nhiều những cái uh, cầu thủ. Tuy nhiên thì uh, đây ba cái cầu thủ uh, đấy là thủ môn Oblak này, rồi là Gimenez và Lema thì uh, đang ờ, bỏ ngỏ cái sự ra sân hiện tại thì họ vừa mới trở lại sau chấn thương thì không biết rằng là sau cái cuộc kiểm tra y tế thì có thể ờ, đủ thể lực để thi đấu hay không còn ờ, chắc chắn là sẽ thiếu vắng đấy là Savic cũng như là Rigolon vì chấn thương còn về bên phía của Real Madrid họ có thể sẽ có sự phục vụ trở lại của Karim Benzema à, anh cũng quay trở lại từ chấn thương cũng như là sẽ kiểm tra thể lực và y tế trước khi uh, trận đấu bắt đầu anh em. Còn uh, Lucas Vaquet thì chắc chắn là sẽ không thể thi đấu trong trận đấu này vì, ừ, vì lý do chấn thương anh em. Hiện tại thì uh, Real Madrid đang xếp thứ hai sau uh, 5 vòng đấu. Họ xếp sau Barcelona khi mà Barcelona chơi uh, hơn Real một trận đấu cũng như là hơn một điểm anh em. Đấy. Uh, Re uh, Barcelona ngày hôm qua thì họ cũng đã chiến thắng Eche với uh, tỷ số là 3-0 rồi. Còn Atlético Madrid thì sau 5 vòng đấu họ chỉ có 10 điểm cũng như là hiệu số bàn thắng đang thua thiệt hơn so với Real. Real thì có 15 bàn thắng để thủng lưới 5 bàn, còn à, Atletico thì uh, ghi được ít bàn hơn, tuy nhiên thì cũng để thủng lưới ít bàn hơn anh em. Đấy. Uh, à, Atletico luôn là một đối thủ cũng như là được uh, tất cả các nhà nhận định chuyên môn bóng đá đánh giá là một cái đội hình uh, chơi theo tập thể cũng như là có cái hàng phòng thủ rất tốt ở châu Âu. Thì uh, xét một chút về cái mặt phong độ thì uh, Atletico vừa trải qua một trận thua ở cúp C1 khi họ để thua Leverkusen với tỷ số là 2-0, còn Real Madrid thì họ vừa đánh bại RB Leipzig với tỷ số là 2-0 anh em. Đấy. À, hiện tại thì uh, sau ờ, hai cái lượt uh, vòng bảng thì Atletico chỉ mới có 3 điểm thôi, còn uh, Real Madrid thì họ đã có 6 điểm rồi. À, tuy nhiên thì tất nhiên rằng là cả Atletico Madrid cũng như là Real Madrid là hai đội bóng chơi ở hai cái bảng khác nhau anh em nhé, không có một uh, cái đội bóng hai đội bóng thuộc một quốc gia thi đấu trong một vòng bảng ở cúp C1. Đấy. Xét một chút về cái mặt lịch sử thì uh, làm ba cuộc đối đầu gần đây thì cân bằng cho cả hai bên khi mà cả Real cũng như là Atletico đều có một trận thắng cũng như là một trận hòa. <coughs> Hiện tại thì cái kèo à, handicap đến với kèo luôn anh em nhé. Hiện tại thì kèo handicap Real Madrid đang chấp Atletico đấy là 0.25. À, xét về cái mặt phong độ cũng như là cái điểm rơi phong độ hiện tại của các cầu thủ của Real Madrid thì tất nhiên là mình cũng đánh giá Real Madrid nhỉnh hơn so với Atletico. Đúng không? khi mà Vinicius Junior cũng như là Rodrigo đang làm mưa làm gió ờ, ở, ở ờ, trên cái hàng ờ, tấn công của Real Madrid. À, trận đấu này thì Atletico sẽ đón tiếp Real Madrid với cái đội hình đấy là 5-3 5-3-2, một đội hình uh, chuyên về phòng thủ rồi anh em. Với năm hậu vệ, năm hậu vệ của Atletico Madrid sẽ là Molina, uh, Felipe, uh, Witsel, Mandava và Nitwet. Còn uh, bộ ba hàng tiền vệ của Atletico sẽ là Koke, uh, Cogdi, uh, và Kore. Còn bộ đôi tấn công của Atletico trong trận đấu này sẽ là Felix và Cunha. À, mình không thấy có sự xuất hiện của Morata hay là à, Antoine Griezmann. Còn về bên phía của Real Madrid thì họ sẽ vẫn sẽ chơi với đội hình đấy là 4-3-3 thôi. À, bộ ba tấn công của Real Madrid sẽ là Van Valverde, ờ, Rodrigo và Vinicius Junior. Còn ờ, bộ ba hàng tiền vệ sẽ có một chút sự thay đổi. Đấy là vẫn sẽ là ờ, tiền vệ tại tài hoa người Croatia Luka Modric. Còn hai cái tiền vệ trẻ vừa mới đưa về trong kỳ chuyển nhượng năm nay đấy là Tramendi và Kamavinga thì sẽ được xuất hiện ở trong đội hình chính ngày hôm nay Bộ tứ hậu vệ của Real Madrid sẽ là Cavahan, à, à, Rudiger, Alaba và cánh còn lại sẽ là của, của Felamendi. Thủ môn của họ thì vẫn sẽ là Thibaut Courtois thôi. À, đội hình dự kiến của Atletico thì đang có sự xuất hiện của thủ môn Jan Oblak. Tuy nhiên thì uh, cũng phải để xem anh có đủ thể lực để thi đấu trong trận đấu này hay không đã. À, về vị trí thủ môn uh, trong cái trận đấu này thì mình cũng đánh giá cao ở hai cái vị trí thủ môn anh em. Ờ, một trận đấu à, tính ra là cân bằng đúng không cũng như là hai ờ, cái đối thủ à, một trong à, ba cái à, câu lạc bộ mạnh nhất thời điểm hiện tại ở Tây Ban Nha thì à, việc là các cầu thủ chơi như thế nào thì phong độ của thủ môn cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến cái kết quả thi đấu cũng trong trận đấu này nữa mà thì với cái kèo là Real Madrid chấp 0.25 cũng như là hiện tại trên dưới cả trận đang là tài 2.5 anh em À, với cái tài 2.5 này mình nghĩ đây sẽ là một trận đấu à, có thể có nhiều bàn thắng vì à, tất nhiên rồi nếu như hiệp 1 mà sẽ có bàn thắng trước thì mình nghĩ trận đấu này chắc chắn sẽ nổ tài vì không có một cái đối thủ nào trong hai cái đối thủ này muốn nhận cái thất bại trong cái trận đấu ngày hôm nay cả à, một trận derby thành Madrid rồi anh em à, chốt kèo luôn cho anh em này à, kèo trước trận đấu anh em nhé đây chỉ là những cái kèo gợi ý thôi còn những anh em nào muốn cái kèo chắc ăn hơn cũng như là muốn cái kèo ăn chặt thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình à, sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta cùng giao lưu với các bet thủ của mình đúng không buổi tối ngày hôm qua thì cũng đã rực rỡ rồi 13 mã kèo mà có ít gì đâu đấy à, chúng ta sẽ đi uh, Real Madrid chấp 0.25 cũng như là cái tải 2.5 anh em nhé cái tài 2.5 này FT đây sẽ là hai cái mã kèo ờ, đầu trận và tất nhiên rồi còn một mã kèo nữa đấy là cái mã kèo mà cả hai đội đều ghi bàn em cả hai đội đều ghi bàn ghi bàn nhá đấy và anh em ờ, lót cho mình lót tỷ số này lót tỷ số cho mình đấy là cái tỷ số một đều anh em tỷ số một đều anh em nhá đấy một mã thôi tỷ số một đều hoặc là anh em có thể lót à, ba uh, mã đi 01 và 10 đấy đây sẽ là ba cái mã tỷ số mà mình sẽ cho anh em lót trong trận đấu này thì uh, một lần nữa xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta đã húp tổng cộng đấy là 13 mã kèo anh em nhá và anh em nào mà muốn đầu tư trong trận đấu này ngoài trận đấu này ra thì buổi tối còn có những trận đấu của Arsenal rồi là Everton cũng như là những cái trận đấu ờ, trước cái trận đấu này nữa anh em đấy có rất nhiều những trận đấu trước cái trận đấu này đấy là trận đấu giữa Osasuna và Getafe vào 19 giờ và đặc biệt là là ngày hôm nay sẽ có U20 Việt Nam chúng ta à, đối đầu với U20 Indonesia ở cái vòng loại à, ờ, U20 châu Á